như ví dụ team mà cảm thấy team mình mà có mắt thua người ta thì mình phải đẩy đẩy lẻ chia ra chia ra tức là một ba một tức là một top ba mid một bot đấy tùy còn nếu mà team mình mà cảm giác mà thiên về giao tranh hơn thì mình phải on mình phải on năm như ví dụ cái team của anh á là đánh có mắt thua người ta nè thì mình phải chia ra chia ra một ba một đấy không cái team bên này có mắt khỏe bãi nồi à Alita Bossida đấm à ok mà có gì đâu anh em có gì đâu cứ từ từ mà đánh đổ mẹ sao bán ờ, mẹ chỉ Ê, ờ, anh em anh em anh em anh em à bắn em Ê, well, well, well. thằng thằng thằng ai cô ai cô ai cô nè này cái nữa Thôi về, thôi về Ôi, nếu đánh hết cuối càng ác luôn chứ Quỳ luôn ấy Không, hiểu đâu có ép đâu Cái team ship và nổi làm gì nè em Ship thì bình thường, mình uh, biết mà Rồi, đừng la ai Rồi, ok Alright à, anh em hiểu không nó ghi là đồng giá gọi là 25k mỗi ly đấy mà nó lại thu của tôi là ba mươi mấy k phải thôi anh hiểu không tôi không đủ đàn tôi phải cái gì cái gì tôi có gì ba ông ông ông tưởng mỗi mình đang có trừng phạt à mẹ anh thích nhở đó biến à biến được rồi biến được hơn máu rồi biết nó còn lá em em thằng kia đang xuống kìa rồi ờ, thấy không nó hết lá rồi đó ôi chết luôn ui không chuyển kịp được chết rồi Chưa lá đâu anh Không được Không Đấy, chặn đi mày này nó chỉ là cái cô này Ủa sao mày ra lo hô không ghê được hai Nè nè nè nè đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh sao nhập sớm thế từ từ bố em ơi em em kẹp xuống tí em sao được Ê, well, well, well, well, well, well, đánh được nè, đánh được nè Lên một lát Qua đây, qua đây không có lát, sớm mới nhỉ Đâu à quy vô ghép liền anh em thấy không mà lên đáp tốt rồi tốt sang châu rồi lên đây cho ghét nó đây ghét nó ra nè hai chỗ anh hiếu này là hiếu ma dịch mà đâu phải hiếu huế đâu anh hiếu ma dịch anh hiếu kim chi anh em cái thế và anh em cái thế em căng thế che tôi che tôi anh em quy chế thằng đi rồi đánh cái gì Không đi ra đâu được, đi ra đâu được Đen Thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng Thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng qua đây qua đây qua đây bồ nguyên cái gặp sao chết luôn ui mồ vô anh đi đâu nó hết lá rồi không hết lá mình còn đi mà thằng này thằng này tỉnh đòn anh vô đúng không mày tỉnh cho anh chết đúng không đâu ờ, nó lá nó hết lá rồi không ờ, anh nói vô đi mà dạ, mày ờ, đòn anh vô nè cái chứ nó lìa à? Như ví dụ team mà cảm thấy team mình mà có mắt thua người ta thì mình phải đẩy đẩy lẻ chia ra chia ra tức là một ba một là một top ba mid một bot đấy tùy còn nếu mà team mình mà cảm giác mà thiên về giao tranh hơn thì mình phải on mình phải on năm như ví dụ cái team của anh á là đánh có mắt mua người ta nè thì mình phải chia ra chia ra một ba một đấy không team bên này có mắt khỏe bãi nồi à đi phải on đi bên kia là phải on nhất nhất quyết là phải on man là phải phải đầy lẻ phải tùy vào cái uh, cái giả mất quan điểm ấy nhờ nó hồi mà nó hồi mà em sao nhỉ nó hồi nhà mega luôn còn điểm cái gì nó bỏ không được không được nửa này mà lên đó này mà tôi về tôi về tôi mình, sao nhỉ? Đi ra đâu, đi ra đâu câu giờ cho đi ra đi, câu giờ cho đi ra này đi Đấy, như như ví dụ như bây giờ là có cái mega mid đó em mega mid là là lính á lính lính xe lính xe đại mid còn bốn thằng tốt bây giờ cho ông câu giờ cho ông boss ông đại tức là bây bây giờ bên tin kia là người ta không có người để về đáp em em hiểu không người ta không có người về đáp mình chơi giòn lắm mà tức đây nó đẩy lên rồi kìa nó đẩy lên rồi kìa mà nhiều chết rồi ôi đẩy sao à ui mẹ cái mega lại tái tạo rồi chưa làm lẹ được làm lẹ đi anh lẹ được nó hồi rồi nó hồi mấy cái rồi đúng rồi đừng có bà con nha ui nó lại hồi ba số rồi quên là quên chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy xong chưa xong chưa xong chưa xong rồi xong rồi chạy thôi em chạy thôi em con dĩ đang dĩ rồi vàng nhỉ từ nha lôi về thua đó nha chơi lên chơi lên lại chơi lên lại lên này lên này hút máu ra lên này lên hút máu ra ui mẹ nó giật lòng phát đi luôn rồi win này win này em em đưa điện thoại đây để em gọi không không không mình hỏi không ý ờ, kiến nào nữa. không ý là anh hỏi thử cái vấn đề đầu tiên là ly tà sửa bao nhiêu tiền đúng không ok cho nam đấy là cái, cái vấn đề đầu tiên con lưu trần thì ổn nghĩ anh. không mình hỏi để mình biết chứ sao thì... ok ờ, cái gì anh nghĩ anh không anh đi tiếp đi ok một lần hai lần thì được đấy ba lần bốn lần chứ đâu phải một hai lần đâu mà mình hỏi thử thôi nhẹ nhàng xúc tích thôi ừ. à, ông anh hỏi thử thôi mà chứ đâu có chửi người ta đâu mà thôi gì chắc game nữa nghĩ này game nữa nha game game sao sao alo à, anh ơi à, cho cho em hỏi tí à, em mới mua cái à, cái ly trà sữa ở bên ở bên đường của sinh công á thì thì ở thì bạn em đang hỏi ly trà sữa bây giờ, trưng trưng rau đường đen là giá sao anh nhỉ à là là là giảm 15 phần trăm hả ờ vì vì bình thường anh mua ở anh mua buổi tối là anh bỏ thêm thật đó là 33 giá 33 ngàn á mà bây giờ anh mua ly cũng không bỏ thật nhưng mà cũng giá 33 anh uống uh, ly uh, chân kem sữa đưa chân trâu đường đen à không ý ý anh là anh mua thêm topping á là giá cũng 33 ngàn ấy anh hiểu không ra tớp rồi ra tớp rồi không anh anh biết rồi ý là anh mua là một ly trà sữa với ăn thêm topping là tổng hết là 33 nghìn còn ly không còn, còn ly này là không không topping nhưng mà cũng 33 nghìn em hiểu không không chịu áp lên à. rồi rồi oh rồi ok ok ok ok nha